cho ý kiến về việc thành lập thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, thị xã Hoài Nhơn, Bình Định và thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Các đại biểu cơ bản tán thành sự thành lập thành lập cần thiết để thành lập ờ, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa, Hoài Nhơn, Bình Định và Đông Hòa, Phú Yên và các phường trực thuộc thị xã cho rằng các đơn vị cơ bản đặt điều kiện tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên quy mô dân số và số đơn vị hành chính trực thuộc về phân loại đô thị, cơ cấu trình độ phát triển xã hội theo quy định. Ừ. Đầu tiên chúng ta sẽ nói đến uh, nghi sơn. Đây là nguyên trạng của huyện Tĩnh Gia của tỉnh Thanh Hóa đây. Chúng ta sẽ Tĩnh Gia. Đó, các bạn có thấy không? Tĩnh Gia, huyện Tĩnh Gia của tỉnh Thanh Hóa là có thị trấn ờ, thị trấn Tĩnh Gia thì ở đây là có khu kinh tế Nghi Sơn này có bãi biển Hà Hòa thì chủ yếu là đây là theo khu vực ven biển đây rất gần đây đây bán đảo đảo Nghi Sơn này ở đây là tạm thời đóng cửa đấy ở đây là do dịch Covid 19 cho nên là nó tạm thời đóng cửa nó nằm ngay chỗ này này các bạn có thể nhìn thấy đây là khu vực này Đấy. khu kinh tế nghi sơn có đường bờ biển đây là khu liên hợp lọc hóa dầu nghi sơn đây Đấy. lọc hóa dầu nghi sơn có biển hải yên đây là ga khoa trường nhà máy Nghi Sơn nhìn chung chúng ta nhìn ở trên này thì cũng khá là đẹp đấy nhưng mà cái này là nó dân cư thì nó không phân nó phân tán nhau quá nó phân tán nhau để chờ đến khi nào mà thành lập đúng cái thị xã này thì mới biết được thôi bởi vì biết rằng là tĩnh ra thì hiện nay là chưa có tập trung khu xử lý nước thải đấy rất nhiều nơi mà như vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thị xã Hoài Nhơn của tỉnh Bình Định và các phường trực thuộc thị xã Hoài Nhơn của Bình Định đấy nhiều kiến chỉ rõ là thành lập thị xã trên một diện tích tự nhiên rất là lớn gấp hai lần tiêu chuẩn chung so với khối lượng các phường trực thuộc à, ờ, 11 trên 17 cấp hành chính cấp xã nhé đạt 64,7% mà trong khi điều kiện diễn nông nghiệp chiếm tới 82,36%, phi nông nghiệp chỉ chiếm 15,75%. Đặt ra một áp lực rất lớn đối với chính quyền địa phương trong việc phát triển kinh tế xã hội, bộ máy nâng cao đời sống nhân dân. Đấy. Thị xã Hoài Nhơn, Bình Định. Chúng ta hãy cùng Hoài Nhơn Bình Định chúng ta sẽ ghi Hoài Nhơn Đây là một huyện giáp biển đòi hỏi chúng ta phải hiểu đây chính là một huyện giáp biển đó có thị trấn Hoàn Lão Bình Định đây cũng chính là một huyện giáp biển đây rất nhiều khu dân cư nhiều khu đô thị mới đang được mọc lên nhưng chủ yếu là bên trong cái khu vực này bởi vì lấy chúng ta nhìn thấy là đất phi nông nghiệp đất phi nông nghiệp rất là ít nhá nhưng mà đất nông nghiệp nhiều lắm và rất nhiều xã xung quanh đây ở đây là chủ yếu là phát triển là chỉ dọc theo cái khu vực bờ biển này thôi nhưng mà ở đây rất là ít cái cơ sở hạ tầng cơ sở hạ tầng rất là ít rất ít luôn chứ không phải là nhiều đấy cơ sở hạ tầng thì rất là ít nhé chứ không phải là nhiều như thế chúng ta ừ, không cần phải phóng to lên nhưng mà mình vẫn có thể quan sát được tổng thể ừ, trên cao ba thị xã mới thành lập đây điều mà liên quan bây giờ chúng ta sẽ đến với thị xã cuối cùng thị xã Đông Hòa của tỉnh Phú Yên năm phường Hòa Vinh Hòa Hiệp Hòa Trung Hòa Hiệp Trung Hòa Hiệp Nam Hòa Hiệp Bắc Xuân Hòa Xuân Tây thuộc thị xã Đông Hòa tỉnh Phú Yên đây thị xã Đông Hòa tỉnh Phú Yên nhận định là theo đề án huyện Đông Hòa thì có 10 đơn 10 đơn vị hành chính 10 đơn vị hành chính cấp xã với thu nhập bình quân đầu người năm 2018 là khoảng 56,71 triệu đô triệu đồng một người ấy. 5 đơn vị dự kiến thành lập trực thuộc phường của Hòa ờ, của huyện Đông Hòa năm 2018 bình quân đông người là 36,3 triệu đồng trên một người đến 46 triệu đồng một người trung bình cứ 40 triệu đồng một người thôi 5 xã còn lại Đông Hòa có thu nhập bình quân đầu người khoảng 73,32 triệu đồng một người. Mới cho ra số liệu về bình quân thu nhập đầu người nêu trong đề án rồi. Thị xã Đông Hòa của tỉnh Phú Yên thì chúng ta sẽ nói đến cả ba cái đơn vị hành chính này thuộc ba tỉnh khác nhau ba khu vực khác nhau nhưng mà đều có đặc điểm chung là giáp biển nó là một huyện đó nó chỉ có 10 đơn vị hành chính thôi nó rất là nhỏ chứ không phải là to đâu mà bạn nhìn ờ, chúng ta ở đây nó có tiếp giáp với biển Đông này ở đây nó có hồ Rock Cam Rock Ram tạm thời đóng cửa này tiếp giáp với biển Đông và ở đây thì có và có cảng hàng không quốc tế Tuy Hòa ngay sát ở đây tiếp giáp với thành phố ờ, thành phố Tuy Hòa ở đây là chủ yếu là sát theo cái đường ven biển này này đấy chủ yếu là có khả năng là sẽ thành lập với các ờ, phường ngay giáp biển này này ở đây có đường ờ, đường Phước Tây Bãi Ngà có cái khu du lịch nổi tiếng đấy gành đá đĩa ở đây thì ờ, mọi người có thể nhận ra đây chính là cái khu vực này mọi người có thể nhận ra cái khu vực này mà không thể nào mà ngờ tới được Phước Tân Bãi Ngà đây cũng có những cái dãy mái nhà màu trắng này này ở ngay bên trong cái rìa này luôn Phú Yên Vùng đất hoa vàng trên cỏ xanh Vùng đất nổi tiếng Nhưng mà cơ sở hạ tầng ở đây thì nó để hào quá Nó rất là chậm Nghe thì cũng vẻ tạm được thôi Nhưng mà cơ sở hạ tầng nhìn chung cũng hơi hơi buồn người Đây là thị trấn Đông Hòa đây